mùa tóm mình đánh ta giải phải nồi không tóc biến luôn tóm nó tóc biến à giúp ổng giúp ổng mất cái điều đó mà để tôi để tôi ổng còn đánh vậy đó ui cho cho tôi ăn đi tôi ăn đi tôi gì anh anh ra anh ra để rồi à. tao đi sau kìa nè nè à, nó chơi bằng cái trụ luôn anh em à tôi à nó nó mày đấy này chưa ra chưa có lá đâu này Ôi. Này, này, này, này đây đây đây đây thằng uh, cam lên lý à Má mấy ông nội này bên như không bên luôn ấy nó dùng ghé nè anh coi chồng nha tại nó mới đánh nó với bó mình quên không á sao sao em đang ra nè chưa thấy anh đâu nó tiêu à Má nhảy mít để Ở đấy mà nhảy mít đèn ra lại kìa Xuống này xuống này anh đây Đặt ra nha Té té té Nó không này chết dễ vậy Lên nè. cua nha Trường nó cua đó nha Đừng Không được bỏ nha Có cà đà Bỏ là chắc rồi Em em em coi nó đảo ra đó nha ừ. Ở đây nè, ở đây nè Ra nè, từ từ nha, đây ra nha Ôi Ui Chờ chờ, đang đam nào được không? mất e rồi triệu còn em à Còn thằng Adriel á Ông Camille khỏe quá, ông Camille khỏe quá Nè nè nè nè, em nhảy xuống luôn nè nè nè Phải, phải Lấy được, lấy được tụng ta Được ấy, được ấy, em anh lấy được ấy Camille ra đánh được luôn Sao đâu chơi nhỉ bot nha bot nha đừng đừng hai bot ra nha là nó ra ra kìa ra kìa lui đi lui đi lui cậu mon em em em em thằng mon quá này mo quá nè vui rồi này này đây đây nè đâm như sau kìa rồi bà đây bà đây bà đây mình lên này tốt này tốt này Boom. Ya, ya. Buat meda. Mana tuh? ăn rồi ba đồng rồi anh anh anh anh, anh. sau sau sau thằng ra này cứ để giết hoài nha ờ sao tụi này để chết vậy nhờ đánh rồi đâu rồi đánh lấy xong dầu đó về đáp đây nó ra à, không không đi này đấy không đi này đấy tại sao ra à. rồi bây giờ ui không có số để mà lên luôn à không có số để mới ra rồi có ta à, ờ, nha để rồi để nó sao này từ từ nha từ từ nha rồi mang kata nha, mang kata đặt đó nha. Bỏ ơi, bỏ ơi, bỏ ơi. Đồng bốn à, đồng bốn à, đồng bốn à. Ba đồ thì có được. À, cho tôi, cho tôi, cho tôi, cho tôi. Để em em em kata này, kata này, kata này. Ra ra ra nè, ra nè, ra nè. Ôi. Chăm điều đang ra nha đây cầm yêu chết rồi cầm yêu chết rồi đồng bốn rồi à, thế ờ, baron baron baron baron đây baron đây baron đây baron ờ, đây baron đây được đấy được đấy ôi đây cứ cho đồng đi đồng đi đồng đi đồng đi đồng đi đồng đi nha năng em đẩy xong rồi nha rồi đang tạt đồng bốn câu thời gian này nó vô nó vô nó vô em không không không bỏ nha bỏ nha vào đây vào đây vào đây lộ cho đừng nghe đừng nghe cái từ từ để em lộ cho để em lộ cho lộ cho mình em thiếu thiếu nha bỏ đi bỏ đi nó thấy rồi đuổi đuổi đuổi đuổi em ơi hả chết mẹ đi rồi kìa chết đi rồi kìa sao thấy mà để nó giết hay nhỉ thấy nan hút máu à đáng lẽ thôi. nó boss rồi còn để nó giết lại thì để thôi để ngồi boss mình ra đép được nha ơi đừng để chết nữa đây đây đây đây đây đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đây đâu à mấy nãy chết hoài luôn ấy nó cho kata xanh xong rồi giờ chết với kata hoài Ôi phiêu ra cạnh ra nó đẩy lại kia kia kia kia em em em em đâu rồi? Vô vô vô vô vô vô vô. Nè nè nè cái ta nè nè. Không đồng hồ khác được. về vô chậm người ta sao đó tiền mua rồi thua vô thua rồi à ờ, để tắm rồi em đấu má rồi vô người đã thấy nói thành quá Wow, sức đau, sức đau tôi 110 triệu rồi Chưa lên 120 được cứ lên 120 của tôi rồi. Nó to luôn luôn. Phải đuổi theo rồi tan rồi. Sao nào Sao nào điệu. <clears throat> À, đang boss điện cao ta nó xanh quá. 10 anh em à. thua rồi. Má mới kim đường 3.